Cảnh báo, video này mang tính chất kinh dị cao, cân nhắc trước khi xem. Welcome chú ốc ngố channel. <laughs> Thì á, những clip reaction trước á, mình nói thật sự cái sự đáng sợ của nó chỉ nằm ở mức mà à, 5, 6, 7 điểm thôi. Anh em muốn biết thật sự đáng sợ không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một kênh tiktok có à, mã tìm kiếm đó là Dad Black Boy To Be trên kênh này á có rất là nhiều video thật sự đáng sợ mà ốc xem gòi kiểu mà wow ốc lạc vào đồng cỏ xanh thiên thần phải có cánh xem clip thì phải có anh Ê, xem xong là mình mình tiến hóa luôn và thôi không liên thuyên nữa chúng ta sẽ vào vấn đề chính rồi nha rồi đây là những video đáng sợ cho nên ốc sẽ rất là nghiêm túc và sẽ không đùa nữa nha ốc hứa là sẽ không đùa Ờ, chúng ta sẽ bắt đầu với clip đầu tiên thôi. Clip tiền đâu? Rồi. À, thôi không giỡn không giỡn mọi người nữa <laughs> bây giờ mình vô chính thức rồi nha nè bây giờ mới là chính thức thật sự này đấy let's go quay đây uh, ok mình à, bấm đứng lại cái nhá đây cho mình thấy một diễn cảnh nếu thật sự mà robot tiến triển tới mức mà kinh dị luôn á thì con người có thể tạo ra robot để mà quỷ diệt con người đấy anh em thấy không đây wow wow ở nhạc chắc chơi đấy, nhưng mà mình không biết bị bản quyền hay không thôi mình mong là không và chúng ta sẽ đến với clip thứ hai vừa vô thấy con dê không nhưng mà mình xin nói trước nha nếu bản nhạc nào có bản quyền thì mình xin tắt tiếng cái đoạn clip đó nếu mà đoạn clip thì rất là nhiều ờ, bản quyền á, thì mình xin tắt hết cũng ờ, xin anh em thông cảm mình và anh em có thể lên xem lại clip gốc ở trên cái phần tiktok đó anh em nhá thông cảm giúp mình nha vì mình cũng cần tiền để di clip thứ hai thôi đây chúng ta hãy sẽ những chú dê liệu dê có gì đáng sợ holy shit Ô, anh em có để ý những gì không nó rất là thật nha tuy đây đây là những clip được làm lên nhưng mà làm nhưng mà anh em nhìn nó rất là thật từ chi tiết là cọng cỏ cái phần này chuyển động khá là hay và âm thanh của ờ, con dê nghe cũng khá là vui tai <laughs> anh em biết đây là một DJ ờ, kiểu theo lấy khuôn mẫu DJ khá nổi tiếng nữa nhờ ôi đây chỉ là một quái vật mà đội cái đầu đó thôi nha chứ không phải là thanh niên đó nha đó chúng ta cùng xem lại wow wow ôi tôi nghe tiếng cầm gừ tôi nghe tiếng cầm gừ của cái nhân vật cầm con dê đấy rồi lại đến với clip khác thôi mọi người sau à, con dê đó chắc có lẽ anh em hơi sợ sợ rồi đúng không bây giờ à, lại à, một cái tivi trước mặt là một cái tivi là một cái, và một cái bàn rồi coi chuyện gì sẽ xảy ra nhá. what đồ hi bé nghe giống giọng miku vậy what gì vậy what the ờ, đồ hi bé what No Đừng nuốt tôi Yeah Yeah He got me before you He got me before That you doesn't make we worse than you Nhưng mà bây giờ mình không cần hiểu nội dung là nó đang nói gì đâu chứ mà What the... Holy shit I am the worst being in the universe Oh đây những clip thật sự đáng sợ đó mọi người mình cảm thấy gùng mình luôn á rồi chúng ta đến cái clip tiếp theo nhé <laughs> clip tiếp theo chúng ta thấy uh, khá là nhiều uh, em bé và một cái đầu heo chà uh, uh, chắc heo này đã bị sắp mặt lên rồi mọi người ạ à. và một con quái vật đang bị cởi chúng ta sẽ xem như thế nào ôi không mình bấm đứng lại cái nhá mà mình không biết quả nhạc này có bản quyền không nếu mà không mình sẽ cho anh em nghe và nó rất là ớn lạnh luôn wow sợ the hell what the hell mình xin xem lại clip này nhá holy shit oh no thôi chúng ta qua clip tiếp theo rồi qua clip tiếp theo thôi nhanh lên nhanh lên clip tiếp theo của chúng ta cũng là một cái à, cái chỗ màu xanh xanh à, đây anh em thấy một cái, cái rồng rêu mà mình không biết đó là cái gì ở dưới đây có một cái hồ à đấy thôi let's go Oh shit, cái nhạc kinh quá <laughs> Trời ơi ờ, Mình không thể nào mình tưởng được luôn á Mà mình nhìn con quái vật này thôi Mình cũng muốn tắt ngay video tại chỗ luôn á Bye. Holy shit. Holy shit. Tôi khuyên anh em ờ, không nên xem clip gốc. Tôi nói thật. Nếu có tắt tiếng thì anh em cứ xem clip này thôi. Chứ xem clip gốc. Tối anh em ám ảnh rồi lại bảo đổ thừa cho tôi nha. Đừng đổ thừa cho tôi nha. À, rồi chúng ta sẽ đến ờ, phân tích uh, chuyên sâu về uh, nhân vật đây chúng ta sẽ thấy con quái vật này có lẽ là giống như quái vật hồi nãy bị cởi và đội một cái đầu Pikachu Pika Pikachu và đang giá con heo có lẽ là bên kia chậm dê thì bên đây chậm heo cho có đôi có cặp ôi mình thấy con bò ở đằng sau chết này wow ủa con bò hay con heo mọi người à một con heo à, con heo nó còn sống nhưng mà nó bị đột biến hay gì đó nhìn nó khá là kinh dị rồi đến với clip tiếp theo nữa thôi Quay mình trải nghiệm đã giờ 5 clip rồi đó mà cảm thấy lạnh hết cả người ấy. Rồi clip này thì đã chuyển qua dạng ờ, có một anh bụng bự, à, bụng khá là bự. Còn ờ, cái mặt này hình như là mặt của người khổng lồ, cái gì ta? Người xanh xanh gì đó. Ốc nhưng mà cái cái có, có một bộ hoạt hình gì đó. Nhờ. Rồi sau đó thanh niên đó cưới một cô công chúa của công chúa này cũng bị cái lời nguyền là biến thành cái thanh niên màu xanh này đó rồi chúng ta sẽ xem đây là cái gì mà mình đã hãy cầm cái kéo là chắc chắn là cắt tóc rồi đây có lẽ là clip của ờ, một tiệm cắt tóc nào đó rồi à đang là tư vấn là anh chọn kiểu tóc nào à này không phải là thanh niên trong Disney đâu nha mọi người cái này chỉ là một cái gì đó đáng sợ lắm một cái quả tóc what the fuck what the mình đã bảo là mẹ những cái clip này nó dị thật sự và đáng sợ thật sự luôn ấy nó vừa mới cắt lỗ tai đứa kia nhưng mà anh em nhìn cái cái quả dị hơn nữa đó chính là quả tóc mọi người đây quả tóc tóc này là tóc của <laughs> những anh ờ, nào đó mình không biết được rồi thôi chúng ta nét clip tiếp theo thôi mấy clip này mình không không dám xem lại clip này mình chưa biết tới nào nhưng mà nó lại là một màu đen khúc khởi đầu thì chúng ta let's go ôi vừa vô thì à, mình bấm đứng lại cái để mình nêu cảm nhận nãy giờ là những clip mang xu hướng khá là kinh dị và bây giờ mình thấy vừa vô này khá là hiện đại nên có lẽ là chắc không kinh dị mấy ok mọi người nhá hết clip thôi ôi nhìn giống Iron Man vậy what oh. à, mình xin rút lại lời nói nhá mình xin rút lại lời nói hồi nãy wow Holy shit. Cái này mình xem lại được. Ok. Wow. Mình không biết uh, cái người tạo video này là tạo bằng cái gì nhưng mà mình cảm thấy rất là hay và rất là hay ho. Holy shit. Và có lẽ anh em cũng đã biết uh, Thomas The Tăng Engine thì uh, cái này uh, khá là nổi tiếng ở nước ngoài à, thì mình không biết cái này nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ cùng xem wow. Hoài <laughs> Holy shit <laughs> Thật sự đây là một quyết định sai lầm Khi mà mình xem những clip thì thật sự luôn á Đây là Mình sợ thật sự mọi người ạ à. Cái này mình phải nói là mình không sợ ma Mình không sợ quỷ Nhưng mà mình cảm thấy cái clip này mang xu hướng đen tối và ám ảnh rồi Tới mức mà tột độ luôn Wow ấy khoan hàng nào hàng nào khúc cuối cười đó hay là tiếng gì đó quýt quê mọi người nghe lại khúc cuối tôi sẽ mở khúc cuối to lên cho anh em nghe đấy anh em có nghe rõ không what the hell mà thôi kệ đi chúng ta dù là gì thì chúng ta đừng quan tâm chúng ta qua clip tiếp theo thôi <laughs> chỉ vừa mở hình nền lên thôi là đã đã không muốn bấm nút like rồi đây hiểu không chỉ mở hình nền thôi mà mình đã cảm thấy thôi muốn kết thúc clip tại đây với anh em luôn á thôi chúng ta cố gắng lên chỉ còn có khoảng 6 à, clip nữa thôi nhá 6 lần nữa let's go có anh em nào lạnh sinh sống giống mình không Wow, có anh em là thật sự lạnh xương sống không? Let's go, clip tiếp theo thôi. Ok mọi người ạ, à. <clears throat> mình xin nói lại là clip đây là những clip kỳ dị trên TikTok và nó mang xu hướng khá là kinh dị. Ok, nếu anh em thích clip này để lại một like, một subscribe cho kênh nha. Và mình sẽ không làm reaction những cái thể loại này nữa, thật sự nó quá là ám ảnh và quá là đáng sợ đi nữa gọi là mình không thể nào mình ngôn từ nào mình trả lời hết ok tạm biệt mọi người chúc mọi người tối tới vui vẻ và ngủ ngon nha